Xin chào các bạn Hôm nay Lan chia sẻ với các bạn một dòng sản phẩm mà Lan đã và đang sử dụng ờ, Sản phẩm không thể thiếu được với chị em phụ nữ của chúng ta Đó là dòng sản phẩm son Lodia ừ, son Lodia đó là một dòng sản phẩm được sản xuất bởi nguyên liệu sạch Không chất bảo quản, không chì ờ, Sẽ làm cho đôi môi của chúng ta mịn màng và đẹp, quyến rũ hơn ờ, được được chứa những tinh dầu argan và thành phần à, với dưỡng chất thiên nhiên đem lại cho đôi môi chúng ta được an toàn tuyệt đối khi sử dụng son Sonrorea này à, các bạn sẽ không cảm thấy bị khô môi nè à, không thâm nè không bóng dầu và đặc biệt các bạn sẽ ăn uống thoải mái mà không sợ bị trôi Trong sản phẩm Lodia này hiện tại có 5 màu đây là năm màu cho các bạn và những màu rất dễ là sử dụng đang ờ, xin test những màu à, tất cả năm màu cho các bạn xem à, màu số 1 đó là màu cam đất đây là màu cam đất cho các bạn mình sẽ thoa màu cam đất cho các bạn xem màu lên rất là chuẩn mà không bị khô môi các bạn đó là màu số 1 màu cam đất nè màu này rất là tây à, làm cho người phụ nữ của chúng ta cá tính cá tính hơn Ray Support màu số 1 và sang màu số 2 cho các bạn xem đây là màu số 2 đó là màu hồng đào màu này rất là dễ thương à, đặc biệt là nhìn rất là thì mỹ các bạn ạ đây là màu hồng đào mình sẽ thoa màu hồng đào cho các bạn xem màu lên rất chuẩn đây là màu hồng đào các bạn cho các bạn một đôi môi rất là đẹp mình sẽ bôi màu hồng đào và sẽ qua tiếp theo đó là màu đỏ hồng nha các bạn đây là màu số 3 đó là màu đỏ hồng mình sẽ đánh màu đỏ hồng cho các bạn xem đây là màu đỏ hồng nha màu này rất là gợi cảm các bạn ạ đây là màu đỏ hồng màu số 3 Mình sẽ bôi màu đỏ hồng và đánh tiếp màu đỏ cam cho các bạn nhé Mấy màu số 4 đó là màu đỏ cam sẽ tô màu đỏ cam cho các bạn xem đây là màu đỏ cam các bạn môi làng không khô nha ngỗng mượt đây là màu đỏ cam màu số 4 mình sẽ màu số 4 này và đánh tiếp màu số 5 cho các bạn xem đây là màu số 5 đó là màu cam tươi